Chào anh em, mình đến từ msm.vn Ngày hôm nay thì mình có một cái tai nghe của Hoco Tai nghe mà Hoco nó làm nhái theo Thôi nói nó nhẹ nhàng là làm giống theo tai nghe AirPods Pro anh em nhé Phải công nhận là cái ông Hoco này ông cũng giỏi thật Ông cũng sao chép uh, Ông cũng là một cái thương hiệu, là một cái thương hiệu cũng khá là lớn Được quảng cáo là đến từ Hồng Kông Và chuyên gia sao chép mấy cái tai nghe, mấy cái đồ linh tinh của Apple mà cái doanh số mình bán những cái tai nghe rất là chạy luôn nhá ngày hôm nay mình sẽ làm clip bóc hộp và trải nghiệm sơ qua cái tai nghe này cho anh em xem như thế nào để mua sản phẩm này thì anh em lại đặt hàng ở dưới đường link mô tả thôi đơn giản như vậy thôi sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán là một triệu chín tai nghe AirPods Pro xịn bên mình đang bán là 6 triệu rưỡi và tai nghe này chỉ có một triệu chín thôi và chất lượng thì nó thật với anh em là nó cũng cũng được ấy cũng kinh khủng ấy cũng gần gần như là là tai nghe xịn luôn Ờ, so sánh một cái là gần 2 triệu một cái là khoảng 6 ờ, triệu rưỡi thì hơi khập khiễng nhưng mà cũng phải nói thật với anh em là cái số tiền thì nó chỉ bằng có một phần mấy thôi một phần ờ, một phần ba nhưng mà cái giá trị cái chất lượng của nó thì mình nói thật với anh em nó phải được 8 điểm đấy có nghĩa là phải 8 trên 10 đấy thế nên là nếu anh mua em mua cái này là lãi nhá ok thì bây giờ là anh em có thể nhìn sơ qua về vỏ hộp thì nó đóng cũng cũng giống giống cái vỏ hộp của cái tai nghe S26 mình đã từng giới thiệu ấy. Đã, mình đã từng có một clip đây mình sẽ cho anh em xem lại này tai nghe này thì doanh số phải nói là phá đảo luôn đấy thì bây giờ có tai nghe này thì mình hy vọng là tai nghe này cũng sẽ bán rất là chạy bởi vì là những cái sản phẩm này nó làm giống Apple và nó thương hiệu Oco dùng rất là ổn định em nhé chứ không giống như hàng cái hàng Rep 11 ấy thì cũng chức năng mà và giống UC nhưng mà hàng Rep 11 nó thật anh em nó chưa chắc là ổn định bằng cái này đâu mà thực ra là mình bán chưa có lỗi đâu nhưng mà mình cứ nói là như vậy đi bởi vì mình thấy cái này nó làm rất là chắc chắn luôn thì bây giờ mình sẽ bóc hộp này cho anh em xem nhá ok anh em có thể nhìn thế này nó cũng đóng gói mình cũng giống giống Apple thôi đấy đằng sau này tất cả đều nguyên siêu hết và có một cái tem của chính hãng Oco đấy nhá đây là sản phẩm của chính hãng và giá niêm yết bên mình hiện tại đang bán là một triệu chín anh em nhé một triệu chín anh em xem clip này thì chắc chắn là anh em mình sẽ bán rẻ hơn cho anh em rồi anh em à, like và share thì rẻ tiếp ok chưa đóng hộp nó giống áo bò luôn đó chúng ta có thể nhìn thấy là đây phiên bản sạc không dây đây là một phiên bản có sạc không dây nhá đó một uh, tờ giấy hướng dẫn sử dụng một số bằng rất là nhiều ngôn ngữ đây là tai nghe này anh em này đó cũng theo một cái dây sạc tại sao này cái này là cái đầu uh, một dây sạc uh, à, na linh này giấy uh, một túi chống ẩm này ở đây chúng ta có một cái um, cuộn đựng những cái đầu nút để chúng ta thay cho cái tai nghe ok nhá bây giờ mình sẽ lấy tai nghe xem thế nào tai nghe là chúng ta sẽ sạc được không dây đó. cầm trên tay cái thật tai nghe là nó nhẹ nó nhẹ lắm nó nhẹ giống như của cái tai nghe S26 nó không nặng và chắc chắn như được cái tai nghe xịn hàng là hàng rep 11 ấy thì nó rất là nặng nó nặng như hàng xịn luôn còn tai nghe này thì nó nhẹ nó nhẹ hơn nhiều và cầm nó cũng không được chắc chắn bằng các bạn có thể thấy là nó cũng uh, bỏ đắp ra và cũng khá là là là máy nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn không chắc chắn bằng hàng xịn luôn mình thử bật lên cho kết nối xem là nó sẽ báo như nào nhá ok thì tai nghe đây anh em này tai nghe đây Đó. chúng ta có thể nhìn đây rất là giống cái này làm tương đối là giống luôn cái nhà cảm biến đầy đủ hết các cảm biến này cảm biến trước cảm biến sau đầy đủ hết nha đó ok mình kết nối điện thoại xem nó như nào nhá xem có giống hàng xịn không nào mở nắp không bảo gì anh em ạ mở nắp mở nắp không bảo gì luôn đóng lại lấy được cái tai nghe ES26 mở rồi này à mà quên mất cái tai nghe này nó có tên là ES36 anh em nhé ES36 của cái tai nghe mình hôm trước mình giới thiệu cái tai nghe này là ES26 Plus đấy đấy tai nghe ES26 Plus thì mở ra nó nhận luôn anh em này Đấy, còn cái ờ, tai nghe EIS 36 mà là giống tai nghe ờ, AirPods Pro rồi xem nào Không bảo gì Em ạ Mà nó không bảo gì Hôm trước anh có một cái tai nghe fake 11 ừ, của F ừ, AirPods Pro ấy Mở ra không bảo gì hả? Màu Mở ra không bảo gì không có cái nối Ừ Không có <laughs> má hay là cái dòng Pro này chưa fake được anh em nhỉ Hồi trước mình có một cái tai nghe AirPods Pro Rep 11 và mình mở ra nó không bảo gì Đó Rồi ờ, đây là những nhận là search Bluetooth là nó cũng nhận là AirPods Pro này Có nghĩa là search nó cũng nhận này thử kết nối vào xem này Ok ok kết nối luôn Đó Đóng nắp vào xem nó có mất kết nối không đóng mắt nắp vào thì vẫn báo cái nối chưa ngắt ngắt cái nối này oh, ok ngắt cái nối rồi mở nắp xem nào Ồ ờ, oh, tự động kết nối luôn Nhưng mà rất tiếc là nó không báo thông số Mở ra nó báo thông số như Apple Pro thì sướng hơn Cái uh, thiết kế của chiếc tai nghe này ấy, thì uh, nó cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi cũng không hoàn thiện nó không phải là được cao lắm anh em ạ đấy cảm biến đầy đủ anh em này mình có thể sờ và thấy này đấy, bật Siri luôn giữ giữ vào sẽ bật Siri luôn có nghĩa là các cảm biến đầy đủ như tai nghe xịn luôn đó chúng ta có nhìn theo mình sẽ gọi là hết mình sẽ gọi là tự tắt luôn hi Siri Hi Siri Siri không bảo gì luôn Có nghĩa là chắc là tiếng Anh của mình phát âm quá kém Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ mở hộp để giới thiệu sơ qua các tai nghe thôi anh em nhá Mình đã bán một vài chiếc và được anh em đánh giá là chất lượng của nó nghe rất là hay Nghe rất là hay trong tầm giá là 1 triệu 9, 1 triệu dưới 2 triệu Thì không còn gì phải chê cả Lại có giống AirPods Pro nữa, giống gần như là 99% anh em ạ cảm biến các thứ đầy đủ luôn chỉ có điều là mở ra thì mình thấy không thấy không thấy là nó nó báo lên nhận và báo thông số như một chiếc iPod như một chiếc iPod Pro xịn nhưng cũng không sao cả đây là một chiếc tai nghe với giá chỉ có bằng 1 phần ba và chất lượng bằng 8 phần thì chúng ta đã lãi được cái phần đấy rồi đúng không để mua sản phẩm này nhé thì anh em có đặt hàng trên đường link ở ờ, à, mình để ở phần mô tả ấy. sản phẩm này hiện tại mình đang bán với giá chỉ là một triệu chín trăm nghìn anh em xem clip anh em share cho mình anh em like cho mình và anh em subscribe kênh youtube thì mình sẽ giảm giá luôn 500 nghìn cho anh em nhé là còn một triệu tư thôi mình nói luôn là mình giảm giá luôn 500 nghìn cho anh em một triệu tư thôi thế nên là anh em xem và chia sẻ đấy nhá cảm ơn anh em xem clip chào và hẹn gặp lại anh em